tao Thế thôi Còn tất cả những đứa khác Sẵn sàng đâm sau lưng mày Về nhà đi con Về với bố Bố có tình yêu và một ngôi nhà Để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về